thì mỹ làm sao chị nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó giỏ á ngang gì cái nó quen rồi trời ơi ghê vậy hả dạ. khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng sài gòn chợ lớn sài gòn chợ lớn quen rồi chị em casting ở đây nè <laughs> thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn nữ ừ. Ừ. chị nhìn em chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ hôm nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á không một trăm phần trăm em là nữ cái thưa quý vị vâng từ từ từ từ nhẹ nhàng thôi nha bây giờ mình đánh trọng tài trước xong rồi hai em hả em sợ nhất là cây kim chích em một phát là em xìu nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết mời bạn nữ rồi mời em ngồi mời bạn nam rồi mời em gái giới thiệu Dạ, em tên là Nguyễn Thị Minh Thư Năm nay em 26 à, tuổi và hiện giờ em đang làm kế toán kho Chuyên à, xuất khẩu ba lô, túi sách cho chị, ở Tân Bình không chị Rồi quê em ở đâu? Em ở Bình Thuận Rồi, bên kia giới thiệu đi em À, em tên là Phan Trần Thành Trung, 28 tuổi Em à, hiện tại đang làm bảo vệ an ninh cho một, một ngân hàng Sinh ra, lớn lên, làm việc và ăn chơi tại Sài Gòn Có ăn chơi nữa hả? À có, thì nó có làm việc phải có ăn chơi với chị cái Tường à, Thư giới thiệu về mình một chút đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? dạ điểm mạnh của em là thể thao môn gì chơi giỏi nhất võ thôi nay chị có nói hứa gì em nhớ nhường chị chút nha dạ không sao em chỉ là vận động viên thôi chị em mới học võ em đọc em tới đai gì rồi dạ đây đen hai đẳng anh trời ơi bên kia có sợ không à không chị ơi em cũng à, đen hai đẳng rồi chị ủa không sao đâu anh em còn có quyền thái nữa nên không sao đâu không mấy giờ mình kéo màn lên mình cho đấu võ luôn đi cũng được về những cái ưu điểm của em là gì em hòa đồng rất là dễ à, nhập cuộc bất cứ là cuộc chơi nào cũng à, nhập được trời ơi lũ đi đường thấy nguyên cái đám tao đang nói lộn nhau chưa xong chưa xong ờ, em nhập cuộc được nhưng mà em à, có lựa chọn cái là những cái nào mình thấy mà hợp lý mà hợp tình thì mình à, chơi được còn những cái nào mình thấy nó không trái phái quá thì mình đúng bỏ. rồi chứ thấy gì dễ nhập cuộc là vô là mệt lắm á thì một cái ưu điểm nữa của em đó là em hay thương người mà không có cần biết người đó là sao <laughs> anh ơi anh ơi anh có thương chó không có em nhà anh có nuôi con chó em ơi mấy con gì anh một con rồi em ơi à em tới bốn con là giống như lên đây khoe vậy đó khoe vỏ rồi dạ, khoe, khoe chiến tích chứ chị em còn cái ưu điểm nữa là em không hút thuốc được được cái này em thích nè còn à, khuyết điểm của em á là em à, thường xuyên à, cuối tuần hay đi nhậu nhậu thì à, bình thường nhưng mà có xỉn không anh tới mức nào đó thấy trống trống mặt lại đi ngủ em ơi ok nhưng mà thường thường mà em thích mấy người mà nhậu xong ngủ em đọc sướng lắm em không sống ác được à, ví dụ như anh sống hiền là anh sống làm sao anh mình không làm những chuyện mà hại người hại đời ưu điểm của em gái là gì em là mạnh nhất là về thể thao thôi và đó cũng là cái sở thích của em rồi ưu khuyết điểm cho nó hết ưu điểm đi à, chị dạ, em nói tại vì em nói thể thao thôi dạ nhiều lắm nhìn vậy chứ giỏi lắm nấu ăn cũng được việc gì con trai làm làm được em cũng làm được luôn còn khuyết điểm của em á là hơi bướng chút xíu thôi à em bướng chắc cũng may lắm cãi em đâu dạ, nếu mà nói quá thì cũng đập thôi à nói là bởi vậy thôi thì hỏi nè em biết nguyên nhân tại sao em bị ế không dạ, men à. quá thì bớt men lại đi thì mị chút đi thì mị làm sao chị nãy giờ em ngồi vậy là em khép lắm luôn rồi đó vỏ á tẹt ngang gì cái nó quen rồi trời ơi ghê vậy hả dạ. khép cũng được mà em khép xong em đi rồi cái cẳng em nó cũng sài gòn chợ lớn sài gòn chợ lớn quen rồi chị đâu đâu đi đi thử rút chị coi nãy đi sau lưng chị chị đâu có thấy tại vì em không hiểu sài gòn chợ lớn là sao đi đi đi thử đi ô trời ơi dễ thương ghê chưa ghê chưa dễ thương mà bẻ tay anh qua anh coi người ta bẻ tay coi dễ thương thiệt thử coi không, không bình thường á là em em đi rất là bình thường vậy ừ. nhưng mà khi mà thấy à, mấy bạn nam thì em bị liếm cái em đi vậy bây giờ anh tưởng tượng bên kia khác nhưng mà em gặp em khác dạ. dễ thương vui bên bên nó cao không bên nó cũng hơi cao <laughs> em thích tìm người yêu lý tưởng như thế nào như soái ca thì gọi là lý tưởng nhưng mà thực tế thì nó không có soái ca đúng bởi rồi. vì không có thằng nào mà tứ đủ tường nó không đụng hết trơn mà nếu mà nó không đụng em không dám lấy nhưng mà nếu như bạn nó không nhiễm vào thì được rất là ok với lại à, em ghét nhất là gì à, anh biết không <laughs> với lại đừng có để móng tay móng chân em ghét lắm để móng tay móng chân cũng đẹp mà không con trai mà ai mà để móng tay để nhiều khi người ta có cái ngành nghề dù đàn không con trai để móng tay nó hay gì chứ mặt mặt dữ lắm với lại em thích đường đinh và đầu cao cao nhìn nó men à vậy không em quá men thực cái tại người mà em thích á là phải cực kỳ men cực kỳ men hồi lúc mà em lên em cắt xê á cắt xê ờ, ờ, quên em xin lỗi em em cắt tinh ở đây nè <laughs> thì cái chị đó hỏi em là em muốn tìm bạn nam hay bạn ừ. nữ ừ. chị nhìn em chị muốn tìm bạn nam hay bạn nữ hôm nãy giờ chị cũng chưa trả lời được câu đó luôn á không một trăm phần trăm em là nữ cái thưa quý vị vâng hứa nha dạ hứa móc quéo luôn nè à móc quéo luôn hồng mặt dễ thương hay da bà mai hôm nay hoang mang quá <laughs> qua coi đàn trai coi sao đi à, chị trời ơi nếu bên đây tấn công là mình ờ, thủ thôi hả không chơi luôn chị chơi luôn hả trời ơi anh ơi em tấn công anh phải nhào vô anh ôm em chứ sao anh chơi em được nè em muốn kiểu nào em kiểu em anh phải ghim em lại ờ à, em ơi đừng đánh anh anh thương em gì gì đủ các kiểu tự nhiên anh quấn em rồi em xung máy quấn lại anh sao phải à, ngăn chặn từ đầu em ơi ngăn chặn bằng cách nào thì anh có cách của anh mà cách nào nó nghe đi thôi để tôi đi về đã <laughs> này là quá khích rồi em muốn tìm người bạn gái như thế nào có cá tính như bạn này thì được trời ơi khoái cá tính gì hả ủa là nãy giờ là khoái đó hả dạ đang khoái đang khoái dạ rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái em không, không thích người bạn gái là quá chanh chua và đanh đá và quá sống dựa vào người khác cái cái đó là bề ngoài thôi chứ ra em hiền khô hà với lại em thích mỗi người bạn gái là mỗi thứ đều có ừ, làm đúng nơi đúng chỗ trang điểm đúng nơi đúng chỗ ăn mặc hở hàng thì cũng đúng nơi đúng chỗ anh ơi em kính từ đầu đến đuôi luôn á tại vì em xấu quá em đâu kính hở đâu anh trai này khó khó bỏ qua hay là khó chơi không, luôn khó là chơi luôn chị em sở trường của em là sẽ ăn với ca khó rồi ờ, hết biết hỏi gì luôn rồi đó <laughs> cưới nhau về ở đâu nhà cửa có sẵn rồi chị ờ có làm dâu không em vậy là về dạ làm dạ, dâu phải không về làm dâu chị dạ không biết được không mà khó quá à, thôi để chị về đi mệt quá làm dâu được không cô nương em không có câu nệ về việc uh, ờ, làm dâu hay không làm dâu bởi vì ba má em hay là ba má chồng em đều thương như nhau nhưng mà em về rồi ba má ảnh cũng lớn tuổi rồi tối nên nhiều khi ta coi phim em đánh ờ, đấm mạnh mạnh quá cũng mệt lắm không nhẹ nhẹ nhẹ xoa thôi em có đi với người thân không em dạ có ạ à. em đi với ai em đi với ờ, chị họ em và em gái ruột của em em ruột hả dạ trời ơi sao con bé thùy mị quá vậy em chào chị em chào anh em nhìn thì anh thấy anh rất là dễ thương anh hiền nữa em với là chị em thì là hai một cái hai cái khía cạnh nó khác nhau quá rồi giống như trắng với đen vậy đúng rồi sao anh dạ, biết dạ. tên của em vậy em tên là bé đen chị em tên đen còn em tên trắng thiệt luôn á hả thôi thôi em thấy ờ, chị em có quýnh anh nào chưa chị em cá tính vậy thôi chứ ờ, không có đụng tay đụng chân gì khó hả nhà dạ, em có cái ờ, quan niệm là chị đi trước thì em mới đi sau thì em mong anh là vớt giùm chứ cộng thôi tụi em làm như cô hết luôn ở nhà rồi ờ, cảm ơn em em trai đi với ai à, em đi với ba em con chào bác đâu biết bác nào chưa chưa chưa nghe dạ, ba dạ đây chồng. đây em nhìn là bác ngồi trước mặt con à bác con xin ý kiến đi bác có lên máu gì chưa bác con đấm bóp rất là giỏi à, ba anh cao quý áo em ơi bình tĩnh xin chào à, mc ờ, quỳnh linh và cát tường dạ, dạ. Ờ, chào quý khán giả và chào cháu tôi nhận thấy rằng là hai bên có một cái tương xứng là đều đều có miếng cả có võ cả thế thì cái cao thấp thì tôi chưa biết nhưng mà nếu mà mà hợp với nhau đó thì cũng phải nhường nhịn nhau một bên là tây Taekwondo hay là bên kia thì là Aikido thì đại khái là à, cũng là bên tấn công bên thủ nhưng mà thủ rồi lại tấn thì nó tế thôi có những cái thuận lợi nhưng cũng có những cái là bất cập đấy dạ vâng à, về về về hình thức rồi là về à, nói năng cái thứ thì cháu hoạt bát dạ cháu cảm ơn bác đã có đai đẳng hai là đã thấy đã thấy thêm là phụ nữ như thế là ghê rồi đấy <laughs> dạ cảm ơn bác thôi để cho kéo màn lên đôi trẻ gặp mặt đi kéo màn thôi chào sơn anh ờ tấn công sao tự nhiên chào xong ngồi xuống không ngồi xuống ấy tặng em chị tin em là là là, là đen đen đã hai đẳng nhưng mà sao cái bạn này chị thấy nó hơi bị xề quá chị không tin yên tâm em về em gò lại cho không nhưng mà em nghĩ tướng này là đúng hà đen hai đẳng không bây giờ thử một vài ừ. đường đi ừ. từ từ nha đó trước từ từ từ từ nhẹ nhàng thôi nha bây giờ mình đánh trọng tài trước xong mà hai trời ơi dạ. Dạ. xả dao thôi nha rồi xong thôi rồi thôi rồi ôi trời ơi đỡ gì mà chậm vậy người ta lên gối mà lúc đó mới đỡ không nếu mà là bạn nam thì khác chị bạn nam mà nó tấn rồi đó hồi nãy á anh dễ lắm anh cứ gạt cái giò cái anh ôm em cá lại em hết ách chúng ta có hai phút thôi nói sao cho nó tình cảm đừng có lấy giỏ ra quấn lộn hoài nha bắt đầu anh học môn gì ai kêu đâu em à, ai kêu lên hai đặng hả anh dạy chưa anh đi dạy rồi à hiện giờ anh còn đi dạy không còn em nhưng mà lâu lâu thôi tại vì à, công việc anh nhiều khi về trễ nên à, anh chỉ chợ giảng thôi mấy giờ anh đi làm về anh về thì anh về anh làm hành năm giờ anh về hai tư sáu anh bảy anh rảnh không hai tư sáu rảnh à hai sáu đi tập võ với em hai sáu anh đi dạy rồi à đi dạy uh, aikido hả aikido ờ à, vậy thôi dạy em luôn đi em chưa biết học aikido vậy em à, anh với em em và anh hai đứa dạy nhau em ờ, đâu có dạy được gì em chỉ dạy được uh, ờ, môi thái boxing thôi anh học cái gì taekwondo học boxing đi học boxing hả ừ. rồi ồ, được Ủa ồ, nơi đây lên nói chuyện quấn võ hả tình yêu lần đầu thấy có cảm nhận gì không có có gì trong danh mục cấm của em không có chút xíu nhưng em sẽ gò anh được bây giờ em sẽ cho anh đi tập gym không cái đó thì em uh, à, quan nghĩa thượng đi sao vậy tại vì anh à, nói chung là anh không phải là mẫu người à, sáu múi anh thích gom múi sáu múi vô một mà tập thể thao mình là gì con người mình nó khỏe khoắn nhờ người có ta nói chuyện tình yêu thường thường em thích đi những cái nơi nào để hẹn hò dạ em bất thường lắm anh đi xem phim thì em đau tim anh anh thích xem phim ma mà em đau tim làm sao đi em không coi phim ma đâu dân nhà võ mà sợ má dạ em sợ ma lắm nó cái dịu có yếu điểm có yếu điểm có yếu điểm em hả em sợ nhất là cây kim chích em một phát là em xìu nhưng mà trước khi chích em được là thằng đó cũng chết anh à, anh không thích cái gì ở con gái con gái lân lướt anh quá tại vì à, dù cá tính như nào hiền khô dữ hay là ẻo lả gì đó nhưng mà vẫn phải à, dưới anh một bước mà anh dám hơn được không tại vì em rất là muốn người ta hơn em thì cố gắng thôi tại vì <laughs> không phải là cố gắng mà là nhất định phải được chắc chắn được cười rất là nữ tính luôn á cười cười đó <laughs> anh có nhường nhịn em được không nhường nhưng anh mà tùy chuyện với em được hay không anh vẫn sẵn sàng anh sẽ có chia tha thứ được hay không hỏi đúng cho tao trả lời luôn cho bà bà hỏi thì phải để cho người ta trả lời nữa chứ sao bà hỏi hoài bà không cho tao trả lời chắc cắn lưỡi không không được cắn lưỡi anh phải hơn em anh nhất định anh phải hơn em thì bà phải cho người ta nói người ta mới hơn được chứ dạ em xin lỗi chị bà nói không mà tao có nói gì đâu mà biết dạ, tao ơi cảm ơn là đẹp. hơn nhưng mà hơn về vấn đề gì tại vì nó rất là nhiều phạm trù tất cả các phương diện anh đều phải hơn em có thể anh không lên được em sẽ nâng anh lên okay. với lại anh thích phụ nữ ở nhà, nhà lâu lâu nấu ăn ừ nấu ăn thì em nấu vô tư lắm chị nấu đồ nhậu được trời đồ nhậu là em nhất em bị bệnh tim em không có nhậu uống được không đập giảm bệnh tim căng quá vậy dạ. tim nãy này nói nhiều quá vẫn thở nổi dạ hả? tim thòng thật ra là em có bị bệnh nhưng mà hơi chút thúc thôi thì nhìn vô là thấy em bị bệnh bệnh rồi đâu có thấy được bình thường đúng không chị hãy nói thật lòng mình nãy giờ suy nghĩ gì chàng trai này dễ thương giống Doraemon cưng cưng đại khái về làm bao cát cũng được ừ đó cá tính thì anh thấy à, là như anh mong muốn rồi nhưng mà còn về <laughs> cái à, gọi là sự kiềm chế thì chắc là để anh dành phải rèn luyện thêm một cái hãm em lại có nghĩa hả hả đừng đừng hãm em em không thích hãm đâu thôi hết thời gian sau ba tiếng đếm chúng ta quyết định bấm nút hay bấm nút bấm là cưới chúng không phải bấm là chơi năm sau đẻ luôn nha anh ok em vậy đi em thích con trai Thôi trật tự đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm bấm luôn đi một hai ba đó thấy chưa đó thấy chưa đi đâu vậy từ từ phải không phải không không không không còn cái nào hai đứa này mà ra thằng cướp nào mà xui xui mới giật đồ hai đứa này chắc chết quá chết quá Thôi chúc cho hai đứa hạnh phúc nha Em là thể loại gái ngoan là Em rất là văn vâng lời mẹ Ra đường tức là phải cẩn thận với con trai nữa vậy dạ, Xinh xắn, da trắng, à, à, tóc dài thì ok Nhưng mà đều có biết nhận nhận mình xíu được rồi Mời bạn nữ bước ra sân khấu Mời bạn nam Mời đi bạn rồi, mời bạn à, giới thiệu về bản thân mình Em xin tự giới thiệu, em là Thủy Tiên, 25 tuổi, em đến từ Phú Yên ạ à. Hiện em đang làm à, thiết kế nội thất ạ à. Rồi, mời bạn à, Mình tên là Lê Phúc Vinh, y sĩ à, đông y có phòng khám chẩn trị học cổ truyền Và mình cũng buôn bán nông sản sạch Bạn bao nhiêu tuổi? 36 tuổi 36 36 tuổi, ồ Tuổi nó có 26 chứ, kém ăn mà Có khai gian không? Chắc tại thuốc y học cổ truyền đó à. <laughs> nhờ uống thuốc thì mốt tròn mới nha bên đây là một dạ. cô gái trẻ mới có 25 tuổi thôi ủa nói nghe nè lấy chồng lớn hơn tới mười mấy tuổi lên chịu không phong cách trẻ trung thì cũng đúng rồi Số phong cách này thì trẻ lắm mà mày ổn định sự nghiệp tốt thôi em có điểm mạnh điểm yếu nào điểm mạnh của em đó là em là thể loại gái ngon. tức là em rất là vâng lời mẹ thể loại dạ. gái ngoan Ờ, vâng lời mẹ là sao? Dạ, ra đường tức là phải cẩn thận với con trai rồi. Chà, chết rồi Mẹ dặn ra đường là phải canh chừng, phải cẩn thận với con trai dạ. Nhất là mấy anh con trai lớn tuổi hơn mình nhiều Mấy người đã dày dạn kinh nghiệm là nguy hiểm lắm Mình cũng ờ, yêu học cổ truyền cho nên mình có cái gì đó cũng cổ truyền nếu vậy mình thích Lý do sao mà ế tới đây dữ gì bạn? À, chắc tại nói nhiều anh à. Chứ đi ngủ mới không nói thôi Tám suốt ngày nói suốt ngày nói Cũng đâu có sao đâu, đó là nghề nghiệp mà Ủa mà bạn có mối tình nào chưa? à, với mối tình thì nhiều lắm ờ, chị ờ, chị tuyền ơi nhưng mà hai phần ba đó là hình như để chồng hết rồi một phần ba còn lại thì cũng có để ý thương mình mà cuối cùng là cũng không đi tới đâu ừ. từ đó buồn cái thất tình luôn từ đó tới nay là khoảng năm mấy năm mấy rồi đó hả bây giờ bạn muốn đi tìm một mối tình tiếp theo để đi đến tương lai xa hơn như thế nào bạn nói luôn để coi có hợp bên kia không à, xinh xắn da trắng à, à, tóc dài thì ok mà đều có biết nhường nhịn mình xíu được rồi sao em không nhường nhịn tao mà bắt tao nhường nhịn em nói nhiều chứ em nói nhiều quá bây giờ hả là kêu em nhường nhịn ta sao được không chắc dễ ế đâu à, muốn uh, ngoại hình mập ốm cao thấp gì sao không bạn cao trên mét sáu là được rồi có luôn bao hàng bạn luôn da trắng tóc dài nha à, rồi trắng ờ, hơn mung chút rồi uh, hôm nay linh mẹ có dặn dò là đi tìm uh, con rể tương lai như thế nào không mẹ em cũng có <clears throat> dặn là tìm người phù hợp phải có chí hướng và có ý chí tiến thủ chứ không phải là người an phận ạ cái đó được <laughs> còn gì nữa ngoài ra thì em không thích những người mà hút thuốc nhậu nhẹt hay là à, nóng tính gia trưởng ạ à. bạn nữ mới nói yên tâm mình hút thuốc nhậu nhẹt thì không có rồi đó tại thầy thuốc mà à, gia trưởng có không à, gia trưởng thì à, em cũng không biết nữa chưa kiểm tra chưa biết em là quê đâu quê tây ninh anh tây ninh chắc không gia trưởng đâu rồi yên tâm rồi về ngoại hình à, ngoại hình thì à, em thích à, ca sĩ hồ trung dũng sáng sủa sáng sủa đây sáng, sáng sủa, sủa. trời ba mấy tuổi đây hả trẻ ừ. dữ vậy ta nhìn Ồ. không không không nghĩ ba mấy đâu ha ủa sao mình đang tù lùi mình thích trắng như vậy vậy <laughs> dạ, cho nó cân bằng cái chưa cân bằng cái gì giờ đen đen trắng trắng ở ờ, khi mà hơi phối hợp với nhau thì cuối cùng nó ra cà phê sữa vừa chị à mình có tật xấu gì không bạn tật xấu em là nói nhiều quá rồi tới hồi có bạn gái rồi cái dành nói hết không cho ta nói gì trơn à phải lắng nghe mới thấu hiểu được dạ, chứ dạ. đâu đâu đó cũng, cũng phải nghe chứ nói gì nói phải có người kèm em lại tính là chừng nào lấy vợ đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa dạ nếu được thì năm sau có lấy vợ và ở đâu à, chắc là ờ, nếu ở đâu cũng được ở đâu cũng được là sao em phải bên nhà vợ hay là bên ờ, bên nhà vợ hay là bên nhà mình cũng được nói chung nhà mình nó đầu tiên hơn có nhà chưa ừ thì xây thì cái chuyện nhỏ mà có đất rồi hả có đất rồi à thì đó nói rõ vậy đi thường với hay coi kỹ coi kỹ lắm à, mấy bạn có nhà chỉ cho mà lấy không có nhà không có lấy đúng rồi ủa sao bận đồ tây mà mang đôi giày thể thao à dạ em dụng cũ của em về tay lên mà có điều thôi về tay bó buộc á chịu không nổi em thích phóng khoáng thoải mái hơn vậy sao mang dép <laughs> sao thật caravat luôn đi cũng có đem theo luôn á chị vậy á hả dạ nhưng Trời mà cuối cùng thấy mình thoải mái vẫn hơn vậy ờ, à đúng dạ. rồi. Dạ. rồi đúng rồi ăn mặc sao thoải mái được rồi quan trọng là mình ờ, đối nhân xử thế thế nào đâu phải quần áo đâu đúng không rồi để coi bên đàn gái sao nha Trời bên gái ngon lành dạ à, em chào, chào em, em. quá dễ thương luôn nhà mẹ là không có không có cho đi chơi hả dạ à, bây giờ thì mẹ bắt phải đi chơi bắt phải đi chơi mẹ muốn có con rể rồi đúng không dạ bên em có nhu cầu ở rể không dạ có có luôn hả nếu anh lấy về phú yên anh mở tiệm đông đông y được không dạ được ạ à. nhà em cũng làm về y à à ủa gì hả dạ, dạ mẹ em là bác sĩ ạ à. ờ tây y dạ bên đây đông y tây đông y kết hợp ồ hay quá dạ. được anh này nói ba sáu chứ nãy anh không tin nên mình sợ khai gian bởi anh cũng trẻ lắm ha người lớn tuổi người ta chững chạc lắm bây giờ chuyện mà lấy vợ mà nhỏ hơn 10 tuổi là chuyện bình thường mày mày nói anh nói nói bớt bớt lại chút được không được trời ơi gặp người này thì khỏi nói luôn ờ vậy đi chứ Ê. nói nhiều quá rồi dành hết không cho bạn gái nói rồi sao được lắm hả hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em dạ có em trai của em và bạn của em ạ rồi chào anh Quỳnh linh ạ à. chào em anh ai đẹp ờ, trai chưa đó anh cũng nghe chị em tâm sự rồi á, chị em là gái ngon cho nên nếu mà anh ờ, có bắt nạt chị em thì ờ, cẩn thận ạ <laughs> so với tuổi 36 của anh thì ông anh có vẻ trẻ hơn nhiều theo nhận xét của của em thì anh cũng tương đối là ok được hôm nay mình đi có người thân như thế không bạn có mẹ và hai thím thím tư và thím sáu chào bác chào các bác chào ờ, chú Hoàng Linh dạ. dạ cô Cát Tường dạ à, bác ừ. Ờ, thấy ờ, cô gái này như thế nào vậy bác nó toàn dạng hết cái gì cũng được dạ cái gì cũng được cái gì cũng được Toàn nói chung là ngoại hình cái gì cũng được dễ dạ. thương dạ ừ. nhưng mà ví dụ như là con trai bác hay đi làm rể thì bác có đồng ý không hay là bác thích về làm dâu bác hơn không thì à, tùy ha chỗ nào mà con nó thích thì mình chiều nếu mà con nó thích thì mình chứ ủng hộ cho nó ra riêng giờ thì đất cát thì mình cũng chia cho nó hết rồi Trời chia hết rồi đã ta. bác bác thấy cặp này là nếu được à, chừng nào tiến tới hôn nhân được bác à con nó nó dằn xếp sao được cái gì mình chịu theo nó thì thôi ta nói rồi đất cát chi hết rồi, rồi. Dạ, cảm ơn bác rồi hỏi ý kiến ha hay gì coi sao à, tôi là thím mà và nhận xét thấy à, thôi tạm thời kêu cháu dâu đi dạ. dễ thương dễ thương lắm thì rất xứng với à, cháu à, của tôi á dạ thím cái bên chịu không thím chịu luôn vậy thôi rồi vậy thôi á thím à, cảm ơn em thím. nói một câu gì đó với ờ, bác gái đi dạ um, con uh, cũng hy vọng nếu mà có duyên thì uh, sẽ uh, được cái tình thông gia rồi <laughs> thôi ổn rồi, cảm ơn bác thấy cả hai bên hơi ổn rồi đó bây giờ quan trọng là hai trẻ thôi nha rồi kéo màn lên rồi chúc thành công hạnh phúc có thấy đôi dài xa dễ sợ không giấu đôi dài vô Trời ơi Tặng anh ạ à. Không bánh chưa xin lỗi em sắp ta phú yên cũng, rồi ta ờ, có cũng quà rất lễ tại vì uh, thời gian nó ờ, không có kịp để chuẩn bị cho nên để uh, bù cái dịp khác nhiều khác sau ha dạ hôm sau mà à. rồi chúng ta bắt đầu uh, trò chuyện đi các bạn à, em thấy anh như thế nào dạ uh, em thấy anh được ạ à. chỉ được thôi dạ <laughs> à, dạ cho em hỏi là nhà anh có nuôi chó không ạ à có chứ à, em rất là sợ chó. ồ trời không sao đâu chó nhà anh hiền lắm chưa thấy ai mà yêu nhau gặp hỏi anh nhà anh có nuôi chó anh bây giờ đi ha rồi. bây giờ ba qua em có cái quà đó qua bên đi bây giờ bắt mạch thử cô cô gái sao đoán nhịp tim thôi sao tim rồi là biết hết mà không mà sao bắt vô là bắt ờ, bắt bắt vô là là thử là, rồi là, sao? là, là, là điểm ờ, nhịp tim không được có gì bậy bậy à, thời trắng ủa sao phải tay trái em à thường thường á là bắt mạch do cái, cái bộ mạch đó bên đây là thốn ngoan xích mình bắt tay trái mạch ừ. trời ơi điềm tĩnh dễ sợ luôn mạch bình thường bởi vì con nói được thôi đó ờ cái bắt dạ. đi bạn bình tĩnh bắt người ta có bệnh gì không dạ, dạ, dạ. sao nó thật sự là rất là khỏe không có bệnh gì hết Mày dạ. khỏi bắt tập đoán rất là khỏe chị không tại nhìn qua cái sắc diện qua làn da là em đã đoán được rồi đoán như thế nào ạ à? à thường thường cái thì đó là cái da cái tóc là gốc con người thì em có làn da cũng đẹp cho nên là nghĩ là tại với lại qua có bộ mặt của anh mà bắt thì thấy rất là ổn yeah. Dạ. thôi bây giờ nói cho bạn gái nè thấy bạn cảm, nhận bạn gái thế nào dạ bạn gái thì rất là dễ thương anh quá dễ thương quá dễ thương nói chung là chuẩn cái sai của em trời có sai luôn hả <laughs> sai này sai gì vậy sao quá tuyệt vời rồi rồi cảm nhận của bạn nữ và bạn nam như thế nào dạ ờm um, em thấy thì anh cũng hiền à, nhưng mà có điều là anh hơi ớn một tí à cái đó chắc phải chờ cái người nào đó ờ, chăm sóc cho mình chưa có phụ nữ chăm sóc vậy thôi nhưng mà bạn nam nói nhiều lắm bạn nữ có ngại không à, dạ em nghĩ có thể là sẽ bù đắp vào cái phần mà em đang thiếu à. đúng rồi em làm ở thành phố hồ chí minh thì uh, em làm ở đâu quận mấy à, dạ à, xin chia sẻ với anh thì hiện giờ em đang làm ở bình thạnh ạ à thì anh cũng đang theo học ở cái lớp là quản trị kinh doanh cũng ờ, ghé bình thạnh ờ, dạ. thường xuyên à, hiện tại thì anh đang làm ở đâu à hiện tại thì anh làm ở nhà phòng mạch phòng mạch đã nằm trong nhà mình luôn hả dạ mình là thầy chính luôn hả dạ trời ơi trẻ dữ vậy tính tới chuyện kết hôn luôn đi rồi em có dự định là nếu mà kết hôn thì mình có bao nhiêu con không để anh dạ. tính dạ. anh bắt mặt hút <laughs> thuốc á cho nó bồi dưỡng sanh con cho nó tô ok mà à, dạ à, thì em ờ, à, hai con dù gái hay trai chỉ hai là đủ đúng theo ngành y yeah. Dạ. À, anh cho em hỏi là nếu ừ, giả sử như um, mình là một đôi thì anh có dự định gì cho cái việc hẹn hò hoặc là cùng làm gì với người yêu không ạ? À? Nếu mà em làm ổn định chỗ nào thì cứ làm chỗ đó thì anh ủng hộ công việc của em trước à, cái thứ hai nữa là công việc của anh đó là mình phải chăm sóc bệnh nhân mở phòng mạch ra rồi bắt buộc mình là có thời gian là cũng nói chung là nó bận rộn cái đó em phải thông cảm cho em cho anh chút xíu cho đó cổ hiểu mà nhà của bác sĩ mà dạ. em yên tâm đi chồng mà lớn hơn mười mấy tuổi cưng vợ dữ lắm lo hết á sướng lắm Trời ừ bây giờ bắt mặt lại nè nãy giờ là chưa nãy vô chưa đập bây giờ bắt mặt lại thử đập chưa bắt mặt lại thử thử đi đó thử có đập là đập, đập chưa còn chưa đập bó tay luôn rồi kiểu này chắc mình về phú yên rồi có tăng tốc xíu xíu hết thời gian chúng ta hãy nhắm mắt lại đúc kết lại xem tim mình có đập thật sự hay không hãy làm đúng với trái tim của suy mình nghĩ các bạn thật nha. kỹ nha một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. tiếc tiếc là em gái không bấm nút Thật sự là cũng như à, chia sẻ với anh chị thì em cũng rất là quý anh và nhưng mà tức là em vẫn à, chưa cảm thấy con tim mình thật sự rung nè à, không sao cả rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến chưa chắc không bóng ở đây mà trong cuộc sống mình không bóng đâu biết đâu được ngày nào đó tự hai bạn sẽ tìm đến và bóng với nhau gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate à, chúc hai bạn sẽ sớm tìm thấy được một nửa của mình đâu đó trong cuộc sống cảm ơn các bạn À, và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1 Chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com suyệt bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1. Truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2. Điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán, tên, nhập tên chương trình bạn muốn hẹn hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ. Em thì em muốn tìm người con gái hiền một chút, dễ thương một chút Người yêu um, chín chắn, vui vẻ, hóm hỉnh Có biết uh, ca hát, có tài lẻ gì đó nhịp đập của trái tim mà ừ. đôi lúc mà lý trí cũng không thể điều khiển được con tim đâu thưa quý vị à, cứ như vậy phim này á sẽ để cho cặp thứ hai cặp thứ hai biết đâu được còn nếu cặp thứ hai mà không nhận nữa thì tôi và cặp thứ ba cặp thứ ba thứ ba dạ. và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai mời bạn nam mời bạn nữ hai bạn đã có mặt trên sân khấu chúng ta giới thiệu về mình em tên là thắng thì hiện tại em ờ, đang làm việc và sinh sống ở biên hòa quê em thì ở nghệ an bạn làm nghề gì bạn thắng dạ em đang làm nhân viên vận hành máy sản xuất về hộp số xe hơi năm nay 31 tuổi rồi Mời bạn nữ giới thiệu à, Em tên là Ngọc Hằng Em đến từ ờ, Biên Hòa, Đồng Nai Hiện tại em 26 tuổi Và em đang làm ờ, nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty ờ, Hàn Quốc Ồ vậy thì gần nhà nhau rồi Em Nhưng... từ Nghệ An vào Biên Hòa lâu chưa? Em vào cũng khá lâu rồi vì à, em sống tự lập thì em vào đây từ năm 2004 giờ Ờ à, cũng rất là lâu rồi đúng không? Vâng chưa tìm được mối tình nào à trước đây thì em cũng có yêu một người nhưng vì cũng cái lúc đó thì có lẽ là do cái suy nghĩ của mình cũng, cũng chưa có cái gì đó chín chắn lắm 31 tuổi rồi vậy thì cái thời điểm này là thời điểm lập gia đình rồi đấy bà muốn tìm một người bạn gái như thế nào em thì em muốn tìm người bạn gái hiền một chút dễ thương một chút một chút thôi hả <laughs> vâng cái tương lai á em có khát vọng gì không cái khát vọng của em em vẫn vẫn vẫn muốn kiếm được nhiều tiền giúp đỡ những người khác đặc biệt như vừa rồi thì ở quê em ừ. nó có những cái điều đó là cái thiên tai nó xảy ra bạn rất xúc động khi nói về quê hương của bạn em um, ở tân kỳ Tân Kỳ vâng. Rồi tôi vừa mới Tân Kỳ km số 0 đúng không? Vâng, là cột mốc số 0 Cột mốc số 0 Đó là đường mòn Hồ Chí Minh Đường Hồ Chí Minh vâng. à, Nơi đó bà con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn Nên à, khi mà bạn nói điều đó thì tôi thấy bạn rơm rớm nước mắt Rồi bạn gái bên kia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 con vâng, chào chị ờ à, chào em em quen với bạn gái ờ, em có đòi hỏi trước hôn nhân không không chị và em là một người đàn ông em cũng đồng với quan điểm là mình không nên có quan hệ trước hôn nhân ừ. cái đó nó sẽ thiệt thòi cho phụ nữ rất là nhiều ừ. bạn có tật xấu gì không em hay khủng bố người ta những cái bạn nhạc rock kinh điển cái gì nổi hứng lên bạn cái đàn ta cái em hồn rồi bây giờ nó có để để chút khủng bố bạn gái kia tạo ấn tượng mà nghe chị chắc thích nhặt rock lắm à. có hút thuốc không thỉnh thoảng em có hút phụ nữ người ta không thích những cái đó mình bớt đi rồi em bỏ được mà chị đâu ra đứng lên coi tướng tá coi cao ráo không thấp chị mà thấp Chúng. hả có khỏe không em rất là khỏe trước đây em là một võ sinh ghê vậy thủ à. thủ thủ vài thế võ thôi đúng rồi coi lâu rồi chị em cũng nghỉ khá lâu vì em phải thử một vài đường coi sao à. chứ giờ một mà... là múa võ hai là hết đất chọn cái nào em thấy đất thì mua võ mặc quần áo này không mua được rồi vậy hết đất đi <laughs> mấy cái gì em hết sức của em là mấy cái năm cái năm cái mà tôi gả vợ cho ông à ông nghĩ sao vậy theo anh quỳnh linh thì bao nhiêu cái trên đây là hai chục cái đủ lên không mới được vợ để em thử thử đi không được không gả gì không được không gả thế thôi tưởng gì khó lắm một hai ba hít chi sâu dữ vậy bốn năm sáu 7 này chất lượng quá ha 8 Mấy ông kia hết ăn gian không à 9 10 cái chân cắm xuống đó luôn á 11 12 13 14 15 16 17 18 Nhẹ nhàng quá ha 19 20 Rồi khỏe re à. Rồi, khỏe re Được chất lượng hay đấy hết đất chất lượng nha Quạt lực nhiều lắm nha đúng rồi chứ không phải mà à, hết nửa nửa nửa lên đâu xong đâu mặt không đỏ không biến sắc ha ừ, đưa nhịp tim coi nãy mới học cái vụ bắt mạch nè rồi ngưng đập bắt rồi. lộn bắt tim bắt bên này chứ <laughs> thấy chưa dở ẹt bắt mạch mà cũng bắt sai nữa để hôm qua coi đàn gái anh thử đàn gái hết đất bằng đàn tay không nha hết đất không <laughs> em hai chục cái sắc rạc dưới đó luôn em nói chung thế này nè anh thấy anh này sống rất có trách nhiệm khi nhắc về quê hương anh ấy chút xíu thôi nước mắt lưng tròng liền đây là những con người sống bằng cái tình cảm em hiểu không mà những người nào sống bằng cảm xúc bằng tình cảm là những người tốt theo kinh nghiệm của anh là như vậy vấn đề để tìm hiểu nha thôi anh thấy ờ, ổn đó dạ. cô bên đây là cũng thấy hợp hợp với em đó em hôm nay mình đi có nhà à, nàng gái mình có ai đi theo ủng hộ không em dạ hôm nay chỉ có mình mẹ em đi thôi ồ có mẹ là quá tốt rồi dạ chào cô cô cô nôn gả con gái chưa cô dạ <laughs> chừng nào mình gả đi được hả cô dạ thì uh, cháu hả uh, tìm hiểu mà thấy được thì uh, tôi cũng gả dạ cô Tại... có đặt ra tiêu chuẩn con rể như thế nào không cô tại thì bây giờ hả là tùy cháu thôi cô thấy dạ. anh này uh, hợp lý không cô dạ thấy thì cũng được nói gì vậy à, coi bác chào cô con thì ờ, hiện tại con đang ờ, làm ở bên khu nghiệp avatar ở đây thì con chỉ là ở trọ thôi vì con sống tự lập thì cũng khó khăn thì à, con hy vọng rằng là sau này con sẽ được gặp bác và nói chuyện với bác nhiều hơn con rể này được hả bác con gái đồng ý thì tôi cũng đồng ý dạ. trời ơi mẹ dễ Nhân quá trời của đất hả ta đi với ai bạn trai em đi có với một người bạn đang ngồi đây và đang đi làm mà vội vàng chạy đến đây à, à. mặc <laughs> đồ đi làm luôn ha thôi chào bạn bạn nhìn thấy ờ, cô gái này như thế nào có hợp với bạn của mình không dạ mà bạn gái này rất là xinh thấy là hai bạn cũng khá là hợp nhau đấy rồi như vậy là ổn rồi ha bây giờ chúng ta cho hai bạn gặp nhau để Các coi mà, như thế nào trò chuyện nha bạn nhé em đồng ý là mẹ đồng ý luôn đó <clears throat> cố gắng thuyết phục cô gái chào em dạ chào anh em có muốn quà tặng à, anh có quà tặng em dạ. em có à? em có gì cần hỏi anh không à, nếu mà trong cuộc sống anh có thể chia sẻ hết mọi thứ với người bạn đời của mình hay không một người làm một việc có thể khó nhưng hai người làm một việc chắc chắn nó sẽ dễ hơn anh cũng muốn tương lai mình sẽ tìm cho một người để mình chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái quyết định của mình à, anh có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người vợ tương lai của anh hay không có chứ người ta nói là đàn ông thường họ không thích làm việc nhà và họ thích làm việc lớn nhưng theo anh thì muốn làm được việc lớn thì phải làm được việc nhỏ ừ, dạ. anh nhưng... có ừ. suy nghĩ về việc ở rễ không câu đó hay đó cô gái thì rất là thẳng thắn <laughs> thật ra thì em không muốn là người con trai ở rễ tuy nhiên do nhà em là giờ có một mình em thôi mà họ hàng em ở ngoài bắc hết nên nhiều khi có việc cần hay gì đó thì lại không có ai lo lắng cho hết anh nghĩ thì cái chuyện đó nó không có quan trọng quan trọng là mình ở đâu và phát triển hành chính cái bản thân của mình làm việc và cũng chăm sóc những cái người thân của mình đó là cái điều mà chúng ta mong muốn kể cả những bậc người con à, chăm sóc bố mẹ đó là một cái nghĩa vụ yeah. Dạ. rồi bây giờ à, nếu như hẹn hò thì sao nhỉ anh cũng hứa sẽ đưa em đi những nhà hàng sang trọng mua cho em những món đồ xa xỉ nhưng anh hứa sẽ đưa em đi cà phê và những dịp cuối tuần đưa đi em những cái nhà hàng nhỏ đi ăn những gì đó mà sẵn sàng chia sẻ với em trong cuộc sống ừ, dạ dạ em cũng hy vọng là sẽ có cơ hội uh, được ai đó chở đi chơi vào những dịp cuối tuần không phải lẽ là một mình cũng uh, được uh, đi xem phim cũng được đi ăn cùng ừ. nhau trải nghiệm những uh, điều trong cuộc sống và vậy thì vọng... cuối tuần này anh sẽ chở em lên Lotte xem phim nhé dạ rồi hát nãy hồi nãy còn bài bài bài rock bài, bài rock, rock, bài rock hát một đoạn rock. nhìn thẳng bằng gái nha anh ơi ơi tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người chỉ có hai người yêu nhau họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa có một mùa chỉ có một mùa yêu nhau rồi cảm ơn hai bạn ngồi xuống đi rất là lãng mạn quá lãng mạn không gương mặt phu thê không đẹp đôi không dễ thương không dạ dạ rồi rồi sau khi có bài hát rock tỏ tình chúng ta sẽ đến tới thời khắc quan trọng nhất đó là thời khắc chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không hãy làm theo trái tim của mình ba hai một hết thời gian rồi chúc mừng hai bạn đẹp đôi lắm à, xin phép mẹ đi con muốn xin phép bác sẽ cho con được chở em đi chơi vào những dịp, dịp cuối tuần đồng ý rồi đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng à. thảo dược relax quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới à, miễn phí trọn gói là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân